Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời em Mời bạn nam Rồi, mời bạn nữ em hãy giới thiệu về mình Em chào chị Cát Tường Con chào chú Quyền Linh Em chào quý vị khán giả Chào bạn nam bên kia ạ Chào con Em tên là Trần Thị Thu Thảo, em năm nay 25 tuổi, hiện em là nhân viên tư vấn tài chính Em làm công việc ở um, Long Thành Đồng Nai ạ. Vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi chứ không có ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng dạ không? đúng rồi ạ. À. Rồi mời bạn Nam giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào các quý vị khán giả trong phim trường. Dạ em tên là Nguyễn Chí Công, Năm nay em 33 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh sống và lớn lên ở Sài Gòn. Dạ, hiện tại em đang làm uh, kỹ sư ATM, uh, ờ, công việc là sửa chữa và bảo trì máy ATM. Ồ, ngon à, cái máy này ngon à. <laughs> có khi nào lên Đồng Nai <laughs> sửa máy ATM không? Dạ có ạ. Có hay xuống Long Thành không anh? Long Thành ờ, có có chi nhánh luôn. Rồi hai người nói chuyện luôn đi, hỏi thăm luôn đi. <laughs> Hỏi thăm luôn đi em, hỏi coi em gặp sao. nhau sao rồi. Mốt yêu nhau thì anh tính sao anh? Có xuống dưới được không anh? Được được, xuống xuống được. À, anh, anh làm gì vậy em? dạ dạ em làm giờ hành chánh ờ, sau giờ hành chánh hoặc là cuối tuần em rảnh hết á thứ bảy chủ nhật đi được đúng không dạ vâng ạ chuyện giao tiếp đi hỏi thăm đi cái công việc sao sáng Anh có mấy mối tình đó. rồi anh? Anh có ờ, khoảng 4 ờ, năm mối tình rồi <laughs> Nhưng mà gần đây nhất thì đã cách đây 7 năm rồi, năm 2010 Sao anh rung lắm, sao anh cà lâm dữ anh? Bình tĩnh hít thở đi anh Dạ dạ, dạ chị Em có bao nhiêu mối tình rồi? À, em thì cũng có được hai mối tình rồi Thời sinh viên với lại lúc đi mới đi làm à, chị, em, chị, em chia tay lần gần nhất là mấy năm rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi anh Do người đó nghe lời ba mẹ người đó cưới một người con gái giàu hơn á à. Cho nên chia tay Vậy là mình cũng giàu mà giàu không bằng đúng không em? Dạ đúng thôi, rồi, mình đi. giàu tình cảm á chị Đúng rồi, thôi bỏ đi em Dạ <laughs> Ủa mà hai năm rồi chưa chưa quên được sao nhắc tới mà còn rưng rưng Không có tức á chị Giận Sao tức em? Không có tức Thể chia sẻ cho bên đây nghe được không? Em nghe cũng tức nữa Thôi Trời ơi gì <laughs> ủa sao anh tức nếu em vào trường hợp đó em cũng tức lắm chứ em chắc tới bây giờ mới có 2 năm chắc chưa nguôi được đâu chị dạ cảm ơn anh đã thông cảm cho em anh có hay nghe lời ba mẹ không anh ba mẹ anh dặn dạ. gì không dạ có chuyện chuyện nào đúng thì nghe còn chuyện nào dạ chuyện nào không đúng thì em phải nói ra ý kiến của mình để hai mẹ con cùng thảo luận dạ, rồi là anh quyết định luôn hả đúng rồi thường thường là anh quyết định dạ rồi bạn gái có những ưu điểm khuyết điểm nào để nói cho bạn trai nghe cho biết luôn coi dạ mọi người thì thường nhận xét em là người hoạt bát vui vẻ biết quan tâm người khác em dễ thích nghi với môi trường mới dạ rồi khuyết điểm hơi nóng tính một chút xíu hơi khó tính nhưng mà lại hầu đầu ạ hậu đậu cỡ nào ví dụ lâu lâu vô bếp thì cắt cứa miếng tay hoặc là đi đâu đá đụng cái bàn cái ghế vậy đó không, không đến nổi đâu dạ, hậu dạ hậu đậu chút chút mà ưu điểm của em là dạ không nhậu nhẹt không cờ bạc không hút thuốc có tính kiên nhẫn kiên trì em có biết chơi thể thao có chơi game chơi thể thao chơi tập tạ đá banh sao có lòng cứ chơi game cho động chảo còn chi vậy anh chơi game chi vậy anh <laughs> dạ tại vì nó nó có nằm trong vừa nhược điểm mà vừa ưu điểm luôn ạ à. phải nói ra luôn ạ à. đúng rồi nói cho chia sẻ bạn gái biết chứ ví dụ em mốt có quen anh bớt bớt chơi game lại nha không không có chơi nhiều lâu lâu chơi chút xíu dạ giải tỏa dạ. thời gian thôi có tật xấu gì không dạ Đ đôi khi thôi đôi khi hơi nóng tính nó nói chuyện không có được trôi chảy dễ khiến cho đối phương hiểu lầm ý mình bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào cao cỡ mét bảy trở lên chị nhìn thư sinh một chút biết quan tâm người khác có ý tứ trầm tính ít nói một chút kìm em lại em hơi nói nhiều với lại nóng tính á người bạn trai đó có lập trường biết chơi thể thao ạ à. bên đây anh... chơi hơi nhiều dạ đúng rồi em thấy anh giới thiệu anh em rất là thích ạ à. ngoài cái chơi game hơi Ch chơi game chút xíu thôi à điều gì bạn không thích ở người bạn trai anh bên này thì em thấy hầu hết tất cả những ảnh gì anh giới thiệu thì em thích hết ạ à. cũng là không nhậu nhẹt, không hút thuốc đừng có để móng tay dài chị hành động nhiều hơn là nói thích người ít nói thôi phải không làm có thích người lãng mạn không tản mạn vừa vừa thôi đừng có sến súa em không thích sến súa dạ em chào chị à, chào em em lại thuộc tiếp người hơi lãng mạn quá tức là thể hiện tình yêu quá ví dụ quá quá là sao hôm đó 8 tháng 3 em mua giỏ hoa tặng cho cô ấy giống như vậy canh 12 giờ em mới chạy tới 2 giờ đêm hả dạ vâng cô ấy ở trọ ở trên ở trên lầu một à. thì em gọi ra thì cô không xuống được em mới lấy sợi dây một đầu dây em cột tiêu bông hoa giỏ hoa ừ. một đầu dây em cột tiêu chìa khóa xe của em á xong em ném lên trển xong rồi cô ấy kéo lên xong rồi ném chìa khóa trả lại cho em cũng đâu có gì đâu sến súa mình đạt được mục đích thôi có nghĩa là giờ mình muốn tặng hoa thì giờ mình cổ không xuống được thì mình gửi lên cũng chưa có gì gọi là sến xuống thuộc thì lãng nhắc luôn á có đang ngủ 12 giờ khuya kêu vậy là nhận hoa thì không lãng mạn đâu không có nghĩa là 12 giờ khuya của cái ngày 7 tháng 3 đúng không dạ, là qua vâng cái giao thời dạ, dạ, em đúng muốn rồi. đúng cái thời khắc à. con 8 tháng 3 em là người đầu tiên tặng sợ thằng khác nó tặng trước em đúng không dạ vâng dạ cũng nếu hay mà lãng mạn hơn là vậy nè anh nghĩ nếu lần sau đúng ngày 8 tháng 3 7 tháng 3 đó em gặp ờ, người yêu của mình ha cổ lầu lầu thí dụ lầu 2 lầu 3 em leo sân thượng á em đúng bê em thòng xuống hả em thòng hoa xuống xong rồi em phun mưa xuống dưới tạo nên lãng mạn không không cái này cũng không nên lấy xà bông á lấy xà bông ba này xịt đúng rồi bọt rồi nó, nó tuyết rơi từ trên xuống ha cái xí đi gọi cái chuyện lãng mạn để lát tính đưa cái xè bàn tay ra coi dạ chết chết rồi chết rồi thôi chết rồi sao vậy dạ để móng tay dài làm gì dạ không một số thôi ạ à, tại vì cái công việc của em nó phải xoay máy xoay máy xong rồi móc móc dây dạ, dạ vâng đúng rồi cái máy atm cái nó lõi của nó là cái máy vi tính á nên đều phải cậy đầu ra mình không có dụng cụ hả anh dạ có, có nhưng mà đôi khi mình tận dụng mọi tiện, thứ tiện bằng cách nhanh nhất Trời không ơi. chứ với lại bình thường em cũng không có để đâu ờ, nên bữa giờ hồi hộp quá chờ nên em quên mất em quên mất thôi cắt nha dạ cắt vậy người ta có cái đồ khèo đồ móc dụng cụ đàng hoàng lấy dạ, móng dạ, tay có. móc móc móc không có được nghe dạ dạ rồi ta tận dụng tất cả những gì có thể mà rồi dạ. thôi được rồi nhanh nhất à, dạ. đẹp trai ha cao to phong độ được được Khó hết rồi đó em chỉ có cái móng tay dài là nhưng mà anh hứa anh cắt rồi em có 25 tuổi anh dạ. 33 tuổi có lớn quá không 33 tuổi thì cũng không có quá lớn nhưng mà nhìn mặt đừng có già quá không trẻ măng à trẻ măng như là là là hot boy vậy đó trẻ nhìn là được được mặt già dạ. lắm nhìn giống chú Huyền Linh à dạ con thích chú Huyền Linh cảm ơn con dạ <laughs> anh bên đây ảnh à, dễ thương nhưng mà thường là ông lãng mạn quá đó thì không có lo không lãng mạn với mình là được rồi ạ à? lãng mạn người khác là không được đúng không dạ đúng rồi chết á <laughs> <laughs> con dữ rồi được rồi anh bên đây cũng hiền lắm á con thấy ảnh rung <laughs> anh rung cặp này xứng đôi đó được á em có đi với ai không dạ có em đi với mẹ em với người thân cô chào chú quyền linh chào cháu cát tường dạ. và chào quý vị khán giả trên trường quay ngày hôm nay hồi sáng này á là cô từ ở đồng nai lên đúng không cô đúng cô rồi. đem lên một một cái nồi tù hủ rất là to mới nấu nóng lắm ừ. cô uh, mời Quỳnh Linh với các tường với mọi người trong ekip ăn ờ, tàu hũ đúng không cô? Dạ đúng rồi à, Bữa trước Bánh Thảo có lên nói là mẹ ơi mấy chị trên này thích ăn tàu hũ lắm á Mẹ nói tàu hũ á là em nấu tàu hũ em bán ở chùa Thường Chiếu á à, Nấu một đầu tàu hũ để lên tặng cho chú Quỳnh Linh và cô các Tường Với lại mấy ờ, anh em ờ, trong hậu trường này Dạ cảm ơn cô rất nhiều tàu hũ rất là ngon nãy giờ à, cô nghe chàng trai à, có thể nói là chàng rể tương lai của mình nói chuyện thì cô cảm nhận thế nào con thì cũng được tuy là lớn tuổi nhưng mà các bạn con cũng còn non cô có yêu cầu gì con rể tương lai không điều thứ nhất là con phải biết à, biết sống chăm lo trước nhất là phải có hiếu với ba mẹ phải chăm sóc cho vợ con sau này và biết uh, sống hòa đồng với mọi người dạ, rồi con, cô <laughs> xin chào xin tặng cho chương trình một bài thơ dạ cảm ơn cô Chào chú cực quyền lên cô Cát Tường Ông tơ bà Nguyệt quá dễ thương Xe sợi chỉ hồng trên khắp nẻo Kết nối tơ duyên khắp bốn phương Đăng ký rồi sao thấy vắng vương Bao giờ mới được gặp người thương Cùng nhau tâm sự à, cùng <laughs> Xin lỗi ha Cùng nhau bày tỏ lời tâm sự Giữa chốn phòng hoa chốn hẹn hò ừ. à, Xin hết là dạ cảm ơn cô dạ. có đi với ờ, gia đình gì không dạ em có đi với mẹ em với dì em và các bạn à, xin chào ờ, ừ. chị Cát Tường và anh Quyền Ninh tôi là mẹ của bạn trai tôi ờ, thấy bạn gái bên này thì cũng ờ, được sinh so với con tôi thì cũng nói chung là cũng được hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu thế thôi ờ, tôi... mình đại diện nhà trai mình qua mình chào bên nhà gái cái đi à, hai, bà xui tương lai đâu tôi chào bên gia đình bên bạn gái ạ tôi xin phép cho tôi được làm quen với gia đình bên đó và xin À, gia đình bên đó cho cơ hội để làm quen với nhau và tiến tới cái khả năng thân nhau hơn về sau dạ này. em cảm ơn rồi cảm ơn đàn trai đàn gái nha được rồi bây giờ do hai bạn hết á rồi kéo màn lên rồi quay qua đi bạn à, dạ. ngày đầu dạ, tiên có lời hoa tặng em dạ em cảm ơn ạ em cũng có một cuốn sách tặng anh cuốn sách này em rất là thích ạ dạ. hy vọng anh sẽ đọc hết nó dạ. dạ anh nhận xét em sao à, ấn tượng ban đầu gặp em thì thấy em cũng em xinh xắn hiền lành à, dễ gần dạ dữ lắm ha dạ mày nói em dữ lắm ha à, anh thì thuộc về tiếp người hướng nội còn em có biết mình thuộc tiếp nội hướng ngoại hay hướng nội không nội ngoại gì em cũng được hết á lúc nào cần nội thì nội lúc nào cần ngoại thì ngoại về tính cách của anh thì thuộc tiếp người hướng nội nên vì gia đình nhiều ít có những tham vọng mà, mà leo cao lắm dạ em cũng không cần điều đó em chỉ cần cuộc sống bình thường yên bình là được rồi em cảm nhận về anh như thế nào Dạ, so với tuổi 33 của anh thì anh khá là trẻ Anh thì hơi hơi ruột rè nhút nhát một chút Nhưng mà em nghĩ cái đó là một tính cách tốt cái bản chất thật thà lương thiện của mình nó ở trong người mình nó nó mới thể hiện ra con người mình như như vậy À, em ờ, quan niệm về tình yêu và hôn nhân gia đình như thế nào? Tình yêu thì em chỉ cần uh, tin tưởng thôi Với lại em không thích mà khi mà quen nhau mình mà mình nói dối hay là sau đó đâu anh Quen là xác định là phải cưới chứ không có quen chơi bời à, Những gì em nói giống y chang những gì anh muốn nói luôn Dạ <laughs> không, không biết tối hôm qua có tương thông không nữa <laughs> dạ không tối qua em ngủ sớm tối qua em cũng ngủ sớm nữa <laughs> em thấy là ảnh đỏ hết mặt lên rồi để móng tay dài để gãi với móc không đó em dạ, dạ. em bấm hết dạ em không thích con trai để móng tay dài đâu nhìn dơ lắm quên thôi quên thôi dạ, không có dơ không dơ sao sao gặp em mà lại đi quên dạ, không bữa giờ là lo tại vì anh vừa đi làm luôn nên, nên, anh quên thôi anh làm việc là làm giờ hành tránh, cho nên sau giờ hành tránh với lại cuối tuần thì anh rảnh nên ngày nào cũng hẹn hẹn cũng được chứ không cần phải một tuần một à, hai lần. Anh có chịu chạy từ đó về dưới Long Thành không? Anh được bạn bè anh đánh giá anh là anh là rất siêng cho nên anh không có ngại đường xa mưa gió gì hết. Dạ. Mà em có chịu ờ, lên Sài Gòn ở với anh không? Em có ở làm dâu được không? Dạ em làm dâu được. Ừ, bác mà thương em thì em sẽ thương bác như mẹ em thôi. Rồi. Thảo có nói gì với ờ? Dạ con chào bác Thì làm dâu con vẫn làm được à. Ví dụ có em bé thì bác có thể giữ giùm con <laughs> rồi bây giờ hai bạn tỏ tình với nhau một câu cảm cuối nhận cùng. thế nào tiến gần luôn <laughs> dạ <laughs> dạ anh rất muốn đến những nơi mà em đã đến anh rất muốn ăn những món mà em đã ăn rất muốn nghe những bản nhạc mà em đã nghe bởi vì anh muốn bù đắp những năm tháng thanh xuân của em mà anh đến trễ nên bỏ lỡ mất dạ <laughs> dạ em sẽ cùng anh thực hiện những điều đó dạ đó là những uh, lời nói những sự chia sẻ còn bây giờ đến lúc quyết định một hai ba nắm tay nào mình uh, hôn nhau một cái đi hai bạn đi đi, đi à, hai bạn cũng hợp lắm đấy xứng đôi đấy đây là chiếc vé xem phim à, của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax và viên uống sáng da Sakura La Senta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Chúc hai bạn à, sớm ngày báo tin vui cho chúng tôi Dạ cảm ơn chương trình dạ, đã giúp em à, tìm được em Hảo <laughs>